Trần Hữu Vân xin chào các anh chị và các bạn. Chương trình của chúng ta là sửa xe đạp với à, Sài Gòn Bike Thì bất cứ chuyện gì có liên quan đến xe đạp thì chúng ta đều nói mà thật mà nói không biết bao giờ mới hết. Vân muốn chia sẻ với uh, tất cả anh chị uh, cách chạy xe, uh, chạy xe uh, đúng kỹ thuật số nào vận tốc nào số đó khi mà đưa lên chiếc xe mê tốc độ lên cứ chạy chậm nhanh không mà biết cứ hai tay bấm cạch cạch cạch cho xuống cho tốc độ nhanh nhất lên chạy mà trong cái đó tốc độ chừng 15 20 km mà lên dĩa lớn lên cái dĩa lớn cái lít nhỏ cái đè nặng gồng kéo nha cái lát chạy thở hầu hển hầu hển mất năng lực mất năng lượng nhiều quá hết hơi mặt mày xanh chành rồi ờ, khi mà chúng ta đạp ờ, không đúng kỹ thuật đó chúng ta ra lực nhiều quá mà xe không chạy hao năng lượng nhiều thì ờ, sẽ máu các bạn nó tiêu thụ oxy rất là nhanh thì chúng ta hít thở không đúng nữa rồi không đủ oxy thì chúng ta người nó bị đuối thì cái bài so sánh hôm nay một cái bài à, tôi à, lấy ví dụ là xe gắn máy tại tất cả chúng ta ai lớn lên cũng phải chạy xe đạp trước hết biết chạy xe đạp mới chạy xe gắn máy còn ô tô thì cái đó mình nói sao đi thì xe gắn máy ai cũng đã chạy qua nghĩ hầu hết trong các bạn đã chạy qua xe số tự động là chiếc xe rim cái một số tự động hoặc là ăn gia tự động đó thì nó có bốn số tôi à, sẽ lấy xe đó để làm cái bài so sánh với chiếc xe đạp để cho mình thấy rõ dễ hơn thì sau này mình chơi xe đạp mình chạy đúng cách hơn sức khỏe mình sẽ tốt hơn đúng không nếu mà, thì nếu mà à, sức khỏe các bạn tốt đàn ông mà các bạn tốt vợ các bạn thương các bạn không thương nhiều đúng không còn nếu mà các bạn đạp xe về các bạn yếu đuối quể quả quể quải người nhừ ra tại các bạn đã à, yếu ra tại mệt tại các bạn đạp không đúng quy cách thì các bạn không có sức khỏe nằm lì ra ngủ tối ngày vợ thương không vợ ghét vợ ghét là bà đó các bạn đập xe luôn không cho chia xe luôn còn nếu mà các bạn đập các bạn sức khỏe tốt mà đập xe mà các bạn sức khỏe tốt ha tôi bảo đảm các bạn xe các bạn chưa hư các bạn vợ các bạn hỏi hư chưa mua xe mới nha mua xe mới nha thậm chí mua cho các bạn 20 chiếc các bạn chạy luôn chiếc xe Honda tôi sẽ dùng cái động cơ xe Honda tôi sẽ so sánh thì các bạn sẽ thấy chiếc xe Honda thì người chúng ta lên chạy thì chúng ta chỉ có bỏ công điều khiển chúng ta sẽ được xin lỗi sẽ được chúng ta điều khiển đó và xe, xe gắn máy có động cơ và có phân khối có số chúng ta chỉ điều khiển thôi phối số làm sao nó chung đi số ga số cho nó ngọt chạy nhẹ nhàng thôi còn đối với chiếc xe đạp thì rất là khó không đơn giản thì các bạn nhìn cái động cơ đó chiếc xe Honda cái máy đó bây giờ chiếc xe đạp bây giờ chiếc, chúng ta chạy xe đạp nha thì xe đạp không có động cơ thì sức khỏe của chúng ta sức người nè là động cơ sức của các bạn là động cơ thì các bạn chạy tôi chạy chiếc xe này bạn chạy chiếc xe kia làm sao bạn bạn biết là sức khỏe tôi với bạn giống nhau không thể giống nhau thì người mạnh người yếu đúng không người mạnh người yếu thì người mạnh chạy thế nào người, người yếu chạy sao phối số thế nào thì không đơn giản đâu các bạn khó lắm thì cái bài so sánh hôm nay thì nó sẽ cho các bạn đây tôi nói những người mới chơi nha những người mới chơi và uh, những người cũng đã chạy xe lâu rồi nhưng mà thường chắc họ làm biến sang số hay sao đó họ có số hay số rồi chạy hoài vậy đó thì hôm nay bài này sẽ giúp cho các bạn chạy xe tốt hơn và đam mê xe đạp hơn và có sức khỏe tốt hơn thì à, ai các bạn này là những ý tưởng nói là chung chung thôi nhưng mà rất bổ ích thì những dòng chữ đen á và chữ đỏ đó nó có sự sự khác biệt với nhau các bạn xem nha bây giờ tôi nói về xe gắn máy xe gắn máy này người điều khiển xe gắn máy thì họ không mất lực không mất công sức đúng không đúng không các bạn không mất calo tại động cơ mà rồi không mất đây là công suất của động cơ thì xe gắn máy gồm có động cơ nè động cơ phải có phân khối hôm nay tôi sẽ dùng chiếc xe Honda Dream thì à, số tự động đó nó có bốn số thì nó có một cấp thôi các bạn một nhân cái bốn số 1, số 2, số 3, số 4 đó là kêu mình có một cấp đây thì um, xe Honda này là số số tự động số tự động còn ngày nay là các bạn hầu hết các bạn đi xe tay ga nhiều nhưng mà tôi nghĩ là các bạn cũng đã chạy qua xe rim thì à, chiếc xe rim này mình sẽ dùng nó để mình nấu cho nó dễ hơn dễ tay ga tay ga chúng ta không áp dụng trong đây được nha tay ga nó là cấu cấu trúc khác hộp số nó khác rồi giờ động cơ về à, phân khối thì sẽ có công suất đúng không phân khối 50 60 là đưa ra công suất bao nhiêu âm à, bao, bao nhiêu ngựa bao nhiêu ampe đại khái vậy đó đó thì mình nói là xe này là 100 rồi thì về hộp số hộp số của động cơ của xe gắn máy là có 4 series này có 4 nha 1, 2, 3, 4 thì cấp số nó là một cấp thôi 1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4 thì các bạn xem cấp số và tốc độ tốc độ thì thường thường số 1 là các bạn đi được tốc độ 1 tới 5 thôi 1 tới 5 km giờ nếu các bạn số, đang dùng số 1 mà chạy đường trường các bạn thử lên ga lên cho tua máy lên khoảng chừng 3.000 4.000 đi cũng dẫn 5 km giờ maximum các bạn không đi được nữa mà đây là động cơ nha còn sức người thì chúng ta không thể nào lên lên được cái tốc độ này lên được tốc độ này nhưng mà chúng ta không thể nào kéo dài cho tới à, khoảng à, à, nửa tiếng một tiếng được rồi cấp số 2 cái thông số cái, cái vận tốc trung bình này các bạn là tôi chỉ tham khảo mình đây là mình làm bài cái bài thí dụ nha so sánh nha thành ra mình lấy nó không chính xác không chính xác thì à, số 2 thường 6 tới 13 km giờ số 3 14 25 mà 25 cũng khó lên tới lắm nha thường 20 25 rồi số 4 là từ 25 tới 60 đó là xe Honda còn bên xe đạp thì các bạn xem sự khác biệt giữa xe đạp và xe à, gắn máy đây xe đạp thì không có động cơ các bạn động cơ xe đạp là sức người à, là chúng ta thay thế tất nhiên xe gắn máy là chúng ta chỉ bỏ công điều khiển nè điều khiển và phối và dùng số đi số khiển máy và lái cho nó hài hòa thì xe chạy rất là êm máy. rồi cái đó chúng ta sẽ nói sau nha còn về bên xe đạp xe đạp động cơ là sức người là sức người thì gọi là năng lượng cả lò đúng không rồi um, thể lực thì bên đây ờ, phân khối thì cũng có xe lớn xe nhỏ phân khối lớn phân khối nhỏ đúng đúng không mà giờ đây mình nói 100 mình ấn định mình dùng một chiếc xe riêng này đi chỉ có 100 phân khối 110 phân khối thì uh, công suất là bao nhiêu còn bên đây xe đạp thì uh, ờ, sức người nè giờ mình nó thay thế nó là phân khối đây phân khối là thể lực của mình đi thể lực thể lực thì mọi con người thì đó có thể là các một người cao mét bảy nặng 60 kg và một người kia cao mét bảy anh B anh A cao mét bảy nặng 70 kg anh B cao mét bảy nặng 70 kg bằng nhau nhưng mà sức mạnh là chắc chắn hai người không bằng nhau tại người chơi thể thao và người không chơi hoặc người ngồi văn phòng thường xuyên ít thụ động ít à, thụ động không có vận động nhiều còn một người là chơi thể thao thường xuyên ha hoặc người anh này 70 kg mà anh này thịt nhiều hơn còn anh kia 70 kg mà người ta xương hoặc là ta cơ bắp nhiều hơn khác, khác với bạn và người yếu rồi bây giờ tới hợp số là cái bộ truyền động của xe đạp thì bên này có bên đây hợp số có nè về chiếc xe đạp có nè bộ truyền động thì hợp số của xe đạp nó khác bây giờ mình nói chung chung ngày nay đi là mình thường thường mình xài đẹo rê 3 nhân 10 đúng đúng không các bạn thì ba là cấp số nè một hai ba nè 10 mỗi ba là nhân với 10 là 30 số thì cấp số của nó là một nhân 10 là ở đây tôi không nói là nhông nha không nói à, bánh răng của xe đạp là 11 là 33 36 11 34 11 32 gì đó tại những người mới chơi người ta chưa rành cái đó thì mình sẽ dùng clip cái dĩa nè dĩa bột nè nhỏ nhất nè clip nhỏ tới clip 10 clip nhỏ nhất dạ, lớn clip lớn nhất là có 10 clip thì bên đây cũng vậy tương tự 10 đây có 3 cấp dĩa thứ nhất dĩa thứ hai dĩa thứ ba còn ở sau 10 cứ mỗi một một dĩa vậy chạy được 10 số một dĩa chạy được 10 số tổng cộng là 30 số thì các bạn bên đây tốc độ lao dốc của nó đó thường thường cái dĩa nhỏ nhất là dĩa lao dốc chúng ta không ẩn định được cái tốc độ của nó cũng thường thường cũng uh, trung bình là từ 1 tới 5 km giờ thôi leo dốc bây giờ mình bỏ qua mình không nói cái này tại những người, mới mới biết chạy thì người ta không leo dốc ta đi đường trường đúng không rồi giờ tốc độ số 2 2 nhân 10 là tốc độ này trung bình các bạn thì các bạn có thể đi từ 5 tới 10 20 km giờ có thể là trên 20 km giờ 25 km giờ hoặc 30 cũng được tùy nếu dòng quay tốt rồi tốc độ số 3 cấp số 3 3 nhân 10 là mình tính là lớp clip nhỏ nhất và clip lớn nhất thì tốc độ đi có dao động đây đây mình nói là trung bình nha các bạn chứ không có nói là nhanh nha còn sức người có thể là người mạnh người yếu người nhanh cũng như động cơ thôi thì à, tương đương 21 tới 35 km giờ đi thì các bạn đây về xe đạp đây chúng ta dùng sức là thay thế động cơ mạnh vừa yếu là nó sức của người đó rồi người mập người ốm người cao người lùn đúng không mập chưa chắc đã mạnh các bạn ốm chưa chắc đã yếu cao chưa chắc là, là, là, đã mạnh đúng không lùn chưa chắc là đã yếu rồi bây giờ chúng ta sẽ nói vấn đề chung là biết cách điều khiển xe đây tôi nói điều khiển là không phải là mình nói là người nào lên chạy xe là tất nhiên là biết là chạy được là người ta điều khiển được rồi đó các bạn còn tôi nói điều khiển đây cái nghĩa đây là nghĩa chung của nó là à, tốc độ nè biết cách sang số nè cho nó hài hòa nè hài hòa ở đây tôi nói cái từ hài hòa nó cũng hơi à, hơi khó các bạn tôi sẽ giải thích nó sau ha thì điều khiển đây là tôi nói là cách chạy xe nè sang số nè phù hợp tốc độ nè đi ga nè cho nó nhường nhuyễn hài hòa đó thì nếu bây giờ nói về xe gắn máy nha biết cách điều khiển xe biết cách chạy xe thì người điều khiển xe cảm thấy thoải mái rõ ràng các bạn chạy xe một cách số máy à, tăng tốc đi số ngọt là coi như là cách thoải mái đó xe chạy nhẹ nhàng lướt rõ ràng máy em đúng không rồi ít hao xăng ít ít hư hao là ít hao nhiên liệu cái đó đương nhiên rồi giờ tới xe đạp nha nếu các bạn biết chạy biết dùng cấp số thì đây 1, 2, 3 dùng cấp số là tùy các bạn leo dốc nè chạy nhâm chạy leo dốc nè một nè tôi thí dụ chạy trung bình thường đi trong thành phố hoặc tốc độ trung bình ngoài đường ờ, tốc độ trung bình ở tất cả mọi nơi ở đâu trong thành phố ngoài thành phố cũng được trung bình là tốc số giữa còn nhanh là số 3 nó là đây là biết dùng cấp số đó dòng đạp vừa sức và tốc độ à, phù hợp với tốc độ thì dòng đạp ở đây thì thường thường người ta nói là số nào à, tốc độ nào số đó bây giờ tôi trở lại ngược bên đây số 1 đây tôi nói là số nào tốc vận tốc nào số đó thì giờ vận tốc 1 tới 5 là các bạn phải chắc chắn phải dùng số 1 đây đề 3 đúng không nếu mà nhanh chứ sang nó lên lên thẳng lần à, vừa lăn mà lăn bánh chút xíu là tốc độ 23 km giờ các bạn có thể là sang số lên tới tốc độ này rồi cấp số 2 rồi lên tới số 2 thì số 2 nó sẽ nhanh hơn rồi nghĩa là dùng cấp số nè đạt vừa sức của mình nè thì bây giờ tôi giả sử nha nếu như các bạn chạy số 1 chạy số à, các bạn chạy số 1 các bạn muốn tốc độ lên 25 160 lên được không thể nào lên được cho cái máy nó rống luôn các bạn các bạn có thể là lên maximum lên hết ga dẫn 5 km h tua máy lên hết lốc maximum dẫn được thì đây nó dòng tua này vừa sức tốc độ các bạn cái này là dư máy ha dư máy bây giờ nếu ngược lại nha thì tốc độ số 4 mà các bạn tốc độ số 4 mà các bạn muốn đi tốc độ 1 đến 5 km một giờ các bạn có đi được không à, thử suy nghĩ đi chắc chắn đi không được rồi cái trường hợp này tôi sẽ thí dụ các bạn thường thấy những người à, phụ nữ lớn tuổi á có thể những cô gái không chừng cái này mình à, họ không phải là họ không biết chạy nha mà người ta không để ý người ta cứ lên để chạy thôi là thí dụ người phụ nữ người ta đang chạy chiếc xe rim đi t số 4 đang chạy tốc độ ba bốn chục km ở ờ, trước có chướng ngại vật cần gì người ta dừng lại rồi xong để số 4 đề ba các bạn đi vẫn được nè vẫn được nhưng mà rất là khó cái máy nó nặng quá nó kéo không nổi là đây là chiếc xe số tự động ăn da tự động những bạn số số tự động thành ra nó kéo còn nếu mà chiếc xe mà dùng ăn da tay con đó giống như xe hơi hoặc là xe mô tô đó thì không thể nào đi được tốc độ này tốc độ mà tôi nhanh tôi máy nhanh không thể nào mà mà đề ba dùng cái cái, cái đi tốc độ đề ba với à, đẩy xe được tốc độ nó tốc độ là đã có trớn rồi mới đi được số này còn giờ đang dừng lại bắt buộc không thể đi cái này cái này là kêu bằng dựng tóc gốc nha các bạn dựng tóc gốc ở đây nó có à, tôi thí dụ con chim đó, các bạn chắc biết con chim gì đúng không ai cũng biết hết rồi con chim khi nó muốn bay chắc chắn không thể nào mà đập cánh nó bay liền giống như con còn chim có hai cánh hai chân nhảy lên cái cái đó là dạng tóc gốc các bạn cái gốc là cái để làm cái bẫy để à, những dân tộc tiếp theo thì các bạn không có số này các bạn không thể nào lên số 4 được đúng không thì nó gốc hoặc là con dơi con dơi chân cẳng nó yếu nó không thể nào nhảy bay được hết nó là chỉ đu thôi nó đu nó đã ngủ lúc nào đầu nó chuối đất hai chân nó mở lên nó móc cần kề thì nếu các bạn nó trên nó thả xuống trước khi nó bay ấy, nó buông chân ra rớt ra cao đầu nó bay đó là dựng tóc gốc đó các bạn nha rồi thì trong xe đạp chúng ta dựng tóc gốc là đề 3 còn xe Honda động cơ 123 đề ba là giải tố gốc cần giải tố gốc hoặc các bạn chạy xe mà các bạn đề đó nó nó cũng là một cái khởi động nó cũng có thể gọi là cái dạng đóng gốc đó nó là hữu hiệu nhất thời thôi chứ là nó là chỉ hoạt động nhất thời thôi không thể nào xài được thì số 1 các bạn thử nghĩ bất bạn đi đường dài 150 km các bạn có thể xài số 1 hoài không thì nó là hữu hiệu nhất thời đó nó là có thể là nhất thời để dùng để là khởi động thôi thì sau đó mình chọn ví dụ như số khác thì trong cái đề như vậy khi các bạn bấm đề xe cho máy nổ rồi tắt nó là nhất thời rồi xong giờ tương tự tương tự cái đây là cái máy bây giờ nếu về, về bên xe đạp về bên xe đạp đây là chức người nha bên đây động cơ nha rồi bây giờ mình đang nói là cấp số đây đang nói tốc độ số vận tốc vận tốc và số thì giờ bên đây nếu các bạn leo dốc nè cái số leo dốc này các bạn các bạn đang leo dốc số 1 xài những cái clip lớn đi clip 10 clip lớn nhất leo dốc tốc độ khoảng 2 3 3 km giờ 4 km giờ 2 3 km giờ đang leo lên dốc giả sử như leo dốc núi Dinh hoặc cầu Phú Mỹ rồi các bạn thử nghĩ cái số này các bạn có thể tăng tốc lên à, đang xài cái à, cái số này cấp số này các bạn có tăng tốc lên được 21 tới 35 không không thể nào các bạn kể cả vận động viên chuyên nghiệp người ta cũng có thể là 100 dòng phút là trăm 101, năm dòng phút là cũng giỏi lắm rồi không ai mà tới các bạn mà tới đẩy lên tới 35 được mà chúng ta sức người người thì năng lượng nó, nó hao rất là mau nếu các bạn có giỏi á, tăng tốc và đạp pha pha pha cái dòng đạp liên tục liên tục như nè chỉ 3 phút 4 phút mà là các bạn đuối rồi đó đúng không thì tương tự như vậy đây rồi cũng vậy cặn coi cái dấu tên nếu như tôi vừa nói đây nếu mà số 4 nè mình đi số 1 nè số 4 nè chạy dẫn tốc số 1 nè số 1 chạy dẫn tốc của số 4 rồi bên đây tốc độ dẫn tốc của 3 nhân 10 bây giờ 3 nhân 10 này tôi, có thể là dùng số à, mình nói ra lấy cái vận tốc trung bình đi tại cấp số 3 là số nhanh nè còn ông này á 10 cũng có 10 clip lận từ 11 cho tới 31 và mấy đó 36 đi mình tính số giữa đi ha các bạn vừa leo dốc được không không thể nào leo dốc được tốc độ nó quá nhanh cái số nó quá nhanh mình không thể nào dùng cái số này mà leo dốc à, tốc độ là một hay à, ba bốn năm km giờ được hết các bạn phải xuống trở về tới đây đúng không rồi là chúng ta có được cái khái niệm rồi đó các bạn thấy rõ ràng không thấy nó đơn giản vậy nhưng mà đúng, nếu mà chúng ta suy nghĩ và nghiên cứu không phải suy, suy nghĩ thôi đọc suy nghĩ và thử áp dụng coi rất hiệu quả các bạn cái này trước khi ngủ đó các bạn có thể xem chút xíu hoặc là đọc qua sơ các bạn sẽ tốt hết và bản thân tôi đã từng là hướng dẫn viên du lịch tiếng Anh và đạp xe với khách du lịch quốc tế và tôi gặp rất nhiều trường hợp Tây Ba Tây hầu hết là Tây và có những con nhỏ và ba mẹ ba đạp xe thường xuyên mẹ chưa bao giờ đạp xe mà đi tour giờ mẹ muốn đi nhưng mà đi với tôi họ không biết đạp xe nhưng tôi chỉ cái mẹo của họ đó trong vòng 15 20 phút các bạn họ chạy rất đẹp thì cái mẹo đó lát tôi sẽ chỉ cho các bạn và hầu hết những các bạn đã tham gia những cái à, dưới những hướng dẫn anh em mà hướng dẫn tour ga Sài Gòn đó họ cũng dùng cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm của tôi đó một lát tôi sẽ chỉ cho các bạn tôi là người đầu tiên sử dụng đó khác biệt với người ta rồi bây giờ mình vừa nói với độ à, à, tốc độ cấp số ha rồi giờ khi mình đạp xe mình biết cách đạp đạp xe thoải mái rồi xe chạy sướng quá có trớn sướng quá tinh thần hào hứng của bạn năng động hơn rất là thích thú mê đạp luôn thích xe đạp còn nếu mà không biết cách đạp hả rồi cái đó đã nói sao đi rồi sau đó rồi nếu mà cấp A các bạn ờ, biết cách đạp xe các bạn xe của các bạn sẽ bền bỉ ít hư và tại các bạn biết biết chạy mà phân bố lực mà lực không có nhiều trên bi đan không có nhiều trên sơn không có nhiều trên clip đúng không vận động đều còn nếu mà các bạn đi ngược số các bạn ví dụ đi ờ, đi ờ, số này đi số 4 nè tôi nói sẽ đạp nha cấp số 3 nè bạn leo dốc không các bạn leo nổi không không nổi nhưng mà giờ nếu mà các bạn có mạnh đi nữa các bạn đứng lên các bạn dầm á là các bạn hao lực đây hao lực hao lực ra lực kinh khủng lắm các bạn sẽ mệt và đuối tức thì thì ờ, khi các bạn đạp cái này đó là tất cả trọng lượng của bạn trên giò là bạn gồng đạp lên bi đan kéo lên dò dĩa kéo trên rất là căng mà sơn các bạn sang số mà đi mà lơ tơ mơ hả đứt sơn luôn nó rõ ràng lực nó phân bổ phân bổ không đều đúng không rồi bây giờ về sẽ đạp lên những người biết chạy tôi giả sử nói với những người đàn ông nha biết chạy em các bạn tăng sức khỏe tôi đã từng anh em gặp hướng dẫn đạp xe tôi chia sẻ với họ chỉ họ cách chạy có người mới vô chạy xong tối về hả chạy xong hoặc cặp tập 2 tháng 5 6 tháng 6 7 tháng vậy đó tập đi tour đi tour xong về tối ờ, nằm lăn ra ngủ như chết mệt sáng dậy đờ đẫn chịu không nổi người người nó, nó, nó, nó, nó, nó mệt nhồi luôn giống như là, là, là bị nhừ tử nhừ ra đó các bạn như cháo vậy đó thì sức khỏe đâu có các bạn tại vì họ để tại vì những anh đó là đạp sai không đúng quy cách không đúng quy cách không đúng kỹ thuật thì họ sẽ mất lực lực ra nhiều giống như xe, chiếc xe chạy hao xăng hao nhiên liệu chạy hao xăng hao nhiên liệu Đúng không đạp lực ra nhiều mà sai quy cách mà nó nó nó nó, nó, nó phản tác dụng người ờ, yếu yếu tối về ngủ các bạn thử nghĩ ngủ đi tập thể thao về mà tối đêm nào cũng nằm ngủ ly bì ly bì ngủ từ tối tới sáng không có tỉnh gì vợ thương hay vợ ghét đúng không nếu mà anh biết cách chạy chạy tốt sức khỏe tốt anh lên anh không, anh không ngủ đâu sức khỏe dồi dào luôn các bạn tôi nói thật á chăm sóc vợ tốt luôn vợ thương nhiều luôn vợ mua xe đạp thêm luôn tôi có nhiều ông khách à, nhiều ông khách tới à, tự tin lắm trời ơi ông tới à, hỏi mua đồ xịn đâu không nha cặp bánh cặp này kia nọ vô như coi như tại vì bà xã sao hậu hậu thẫn rồi nhà băng là mở cửa rồi tốt quá mà vợ khen quá tới mua bánh phải mua đồ xịn không vợ mua thêm xe luôn nhiều khi tức quá quay lại cự nữ vợ chạy gì đã có hai ba chiếc rồi chạy không hết mua gì nữa bà xã anh cứ chạy đi đừng lo hết tiền em lo nghe chưa còn trong khi đó có những anh ờ, tập sao bị cách về quải quá ngủ ly bì vợ chửi trời ơi vợ chửi xong không cho tập xe đạp luôn tại thấy cho ông chạy xong riết ông liệt luôn có được gì đâu để cho ông chạy đúng không dẹp xe đạp luôn rồi cái nhiều khi đi mua đồ gì ngại mua đồ rồi bớt giá chút xíu đi cao quá gì bà xã la chết la gì ông chạy sao bà la đúng không các bạn rồi mình tiếp tục nha rồi những người không biết điều khiển xe này không biết chạy đây tôi nói tôi viết từ lời lộn nha bạn những người mà điều khiển xe không à, đúng kỹ thuật đó nó là chạy không đúng kỹ thuật nè đi số không phù hợp với tốc độ đây tôi mới vừa nói các bạn đó đang chạy à, số số nhanh nè số này số nhanh mà giờ à, đang lên cái dốc nhỏ để đi đi 5 km giờ sao đi rồi tốc độ này cũng nhanh cái lên dốc à, cầu thì để số nó vẫn đi tiếp tục đi tốc độ khoảng 13 14 km h nè đạp sao nổi trời ơi gãy chân luôn Đúng không đây nó thì đây nè không phù hợp rồi khi mà chạy không đúng kỹ thuật đúng không cái này mình đang nói xe máy nha xe gắn máy nha thì xe chạy ì ạch à, trời ơi, tốc độ để chạy chiếc xe xe, xe rim của anh ta xe rim của anh ta thường bốn năm chục về phải năm sáu chục rồi mới chạy số bốn bốn chục rồi trở lên mới chạy số bốn còn này anh chạy cái tốc độ có 15 km giờ mà anh dùng số 4 các bạn thấy xe chạy thiệt nghe tiếng đó bạch bạch bạch bạch bạch giống như bị bệnh vậy đúng không nặng nề đúng các bạn hao nhiên liệu rồi động cơ nóng nè mau hư nè mất tiền sửa xe mất nhiều luôn tại xe hư hoài sửa hoài đúng không rồi bây giờ à, không biết điều khiển những người không biết điều khiển không biết chạy xe đạp đây đi khúc số này sử dụng bộ truyền động đó là bộ rút đó bạn ta bấm nè xe dĩa trước nè xe dĩa sau đúng không truyền động không đúng kỹ thuật đó đây dùng chéo nè dùng không đúng đó nè tôi đã nói rồi đó rồi xe chạy không trớn chạy sao trớn được rồi chạy đạp cũng nổi luôn mà sao có trớn được đúng không đi nghịch số mà đang chạy cái, cái số leo dốc mà giờ đồ trà mà mà mà tăng tốc số <laughs> số leo dốc có 5 km giờ cấm đầu cấm cổ đạp anh anh hai chân đã đi dịch thì nè à, các bạn nghĩ làm sao mà lên tăng tốc được thì có trớn không đang chạy cái tốc độ số 2 này nè số 2 nhân 10 tốc độ trung bình nè cái vợ à, muốn là, là, là, là, là tăng lên 35 40 tăng lên sao tăng liền được phải có trớn lên từ từ mới sang số mới mới à, lên số này được còn tốc độ à, cấp số này sao tăng lên được số này đúng không rồi xe, xe chạy không trớn nè mất nhiều calo các bạn mất nhiều năng lượng không năng lượng không nhiều công sức không calorie đúng không rồi xe mau hơn đúng rồi sử dụng không đúng sẽ mau hư xuống cấp nhanh mất tiền sửa xe đây cái này quan trọng nữa các bạn cái này đối với à, phụ nữ thì tôi biết nha đối với đàn ông nè sức khỏe không tốt các bạn chạy ngược tập thể thao không đúng đúng không bây giờ vô phòng gym à, vận động viên kêu à, à khi mà à, thả tạ ra là hít à, hít vào nâng tạ lên thở ra các bạn làm ngược lại các bạn làm sao mà có sức khỏe đúng không thì nghịch thì mất ờ, mất năng lượng cơ thể nó không không khỏe và ngủ ngủ nhiều các bạn thử từng mà các bạn đi tập thể dục chạy xe đạp gì đi hoài liên tục về các bạn ngủ này dở buồn không không thấy cái này không khác với cái này không ha vợ không những thiệt với các bạn hả vợ chửi mà còn phá xe luôn tôi đã gặp nhiều anh hướng dẫn là đến để chơi nè nhiều các bạn bè nè vợ đập xe hoài không phải vì tiền rồi mình lo xe mà anh chạy xong giờ tối ngủ mà bây giờ đập xe không cho mua xe nữa không cho chạy xe nữa đúng không rồi giờ tới bên đây tôi vừa nói này xong rồi bây giờ nè tùy theo thể lực thể lực tùy theo ờ, mình mạnh mình yếu nữa các bạn phối số ví dụ tôi nói giờ anh này anh mập đi anh mập nè thấy anh mập vậy đó tướng tá ngon lắm mập nhưng mà anh ngồi văn phòng nhiều đây tôi không phải nói là tôi nói ờ, về mấy người dân ờ, trong văn phòng nha thì tôi tôi thí, giả sử thôi ngồi văn phòng nhiều làm việc văn phòng máy tính nhiều mà ít có khi về nhà không có vận động các bạn thì người sẽ u lì rồi nhiều cũng đâu biết được có nhiều người trong thời gian à, trong quá trình khi tuổi thơ ta lớn lên à, lúc ta đi làm à, công việc của anh ta làm cũng tay cũng vận động nhưng mà ta vận động bằng hai tay chân ta ít ta đứng một chỗ đúng không ví dụ tôi nói giờ đại khái như cưa cây nè sai bột hoặc làm gì đó thì nó vận động tay nhiều là dân đúng không thì chưa chắc là thấy tướng ta ngon mà mạnh đâu à, phải biết phối số phối số là tôi nói đây nè đây các bạn đi làm sao mà cho nó đều đeo dốc tốc độ đi chậm bây giờ tôi nói tốc độ này không không cần có những lúc các bạn không phải đi à, cũng phải à, không cần phải là không có đeo dốc mà các bạn cũng phải dùng tới tốc độ chậm này giả sử các bạn chạy xe đạp trong giờ cao điểm đường xá rất là đông vào 5 giờ chiều các bạn thì các bạn chạy đâu có được nhanh đâu mà các bạn dùng hai số này á, thì các bạn thử nghĩ tốc độ bò 2 3 4 km giờ 5 km giờ mà các bạn cái tốc số 2 này nè các bạn cứ rướn chân như nè là tốc độ nó vẫn còn nhanh so với là 2 3, 3 5 4 5 5 6 km giờ các bạn phải về số, số nhỏ luôn hoặc là các bạn dùng số 2 này các bạn về tới số 10 này nè cái số lớn nhất nè các bạn bò cho nó dễ rồi các bạn điều khiển xe dễ còn nếu mà cái tốc độ thì chậm nó nó nặng quá các bạn khó điều khiển xe mà nhẹ quá cũng rất là khó điều khiển nó phải vừa sức của mình đầy phối số đi đúng số thì người ta nói là tốc độ nào số đó đúng không mấy cái này các bạn có thể lên ờ, web lên Google tham khảo ha thì là mình tham khảo về à, mình dùng ờ, xe đạp người ta nó cũng không có nói nhiều về cái này đâu nhưng mà các bạn có thể là lên động cơ xe đạp à, tốc độ từ mấy tới mấy là dòng tua máy nhiêu nhiêu gì đó các bạn có thể tham khảo là áp dụng qua mình ta sẽ hiểu rồi rồi bây giờ như lúc đầu tôi đã nói nói với các bạn là cái này tôi chia sẻ cho những người mới chơi xe mới bắt đầu chơi và cũng có một số anh em người ta đã chơi xe cũng hơi khá lâu nhưng mà người ta chạy tập thể thao trong thành phố thôi có nhiều người, ta không có chịu sang số các bạn cứ để số đi hoài đó, thì lâu lâu cái lên cầu lên dốc người ta bị à, bị à, bị rối sang số không được hoặc lên giữa cầu ấy đứng quá đang nặng số này nặng quá là không đậu ấy nhảy xuống rồi hoặc là bị kẹt đè kẹt số gì đó thí dụ vậy rồi bây giờ tôi nói lại nha chúng ta là những người mới chơi xe đạp thành ra bây giờ nào để tôi chỉ xem nha bây giờ cái số bên tay trái tôi không nói đi số bên trái à, mình mới chạy thì mình phải dùng chỉ có một số hai còn số giữa thôi đó bây giờ bên tay phải ta bấm bên tay phải này di đông nằm đây thì các bạn ngón này ngón tay cái đúng không ngón này ngón, ngón trỏ đúng không các bạn tôi không biết phải ngón trỏ không tôi lấy tôi cũng không luôn rồi đây thì cái này cái mẹo mà tôi đã chia sẻ với tất cả anh em hướng dẫn đã làm cho công ty Việt Nam Rock tôi và hàng hôm nay họ sử dụng rất là nhiều đây tay bấm bên tay phải nè tìm số thích hợp đây tay bấm bên tay phải này ta bấm tay bấm xả các bạn thì à, ngón cái đẩy là số chậm dần rồi bây giờ đẩy nha đang đẩy thì clip à, 1 nè clip 10 nè 10 lít ha thì nó có lít từ là clip nhỏ, nhỏ nhất tới lớn nhất là 10 10 lít. thì 10 lít thì bạn đẩy các bạn đẩy được 10 cái đúng không giờ đang nằm số 1 nhỏ nhất đẩy 1 2 3 4 5 6 7 6 xin lỗi rồi nha 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đúng không 10 Đó, các bạn cứ đẩy càng đẩy càng chậm càng đẩy tốc số càng chậm thì giờ cái mẹo này tôi chỉ cho các bạn là không được nhìn trên đây các bạn cứ nhìn ở phía trước các bạn chạy và các bạn nhớ ngón tay cái là càng đẩy càng chậm ngón trỏ càng càng móc càng nhanh càng móc càng nhanh thì chúng ta hai ngón này chúng ta cứ đẩy đẩy thì chúng ta phải ke xem cái à, cảm giác cái, cái chân của dòng đạp của chúng ta đó có nó có đạp nhiều không thí dụ đây giờ tôi đang chạy tốc độ trung bình nha tôi đẩy lên một ví dụ đang tôi đang chạy à, này, chạy chậm đi chạy sao nó chậm đạp xe dòng bánh nó đi nhiều quá cái giò tôi đi nó vận động nhiều quá mà cái xe nó không đi rồi nhớ ngón cái ngón trỏ chứ à, càng móc càng nhanh móc một cái rồi đạp hai ba vòng cảm thấy còn nặng nữa móc cái nữa đạp cảm thấy còn nặng nữa móc cái nữa Ủa, xin lỗi còn nhẹ bóc cái nữa à, thấy năng nặng rồi đó à, thử nặng nặng thấy nó vừa đó đi vừa đó phải không giờ mình thử mình bóc cái nữa coi à, nó nặng quá nặng quá rồi giờ chúng ta sẽ tìm số cái tốc độ cho phù hợp là chúng ta không có cần phải là nhìn lúc đó phải nói là giờ phải đi 15 20 35 40 không có đẩy nó nặng quá rồi nó nhanh là nặng đó còn chậm là nó nhẹ đó giờ chúng ta đẩy một cái một cái đẩy lên cái tới nó vừa đẩy lên cái nữa chậm quá xe đi chậm rồi thấy nó nhẹ xe là mình đạp nhiều vòng tua mà xe đi chậm là lúc đó ta chúng ta quên một cái đi chúng ta móc cái là, là chúng ta tìm được ngay cái vị trí xin lỗi tìm ngay cái số mà thích hợp vận tốc chúng ta đang đi thì vận tốc nó lệ thuộc vào đường xá nha các bạn và tùy theo cái à, cũng lệ thuộc vào tốc độ của bạn chạy thí dụ trong thành phố nhiều à, đường vắng đường đông đi đường vắng đi mà các bạn không muốn đi nhanh các bạn đi tà tà tà tà tà các bạn nhìn ngắm cảnh xem qua thì các bạn đi cho phù hợp nó hoặc các bạn ra đường trường đường xá đông đổ dốc bây giờ đổ dốc các bạn ví dụ xin lỗi chạy đường trường đi đường nó trống các bạn không muốn đi nhanh các bạn đi tốc độ vừa không cần lên tới 35 40 các bạn đi cái 15 20 thì các bạn phải cũng vậy tìm cho nó tốc độ cho đúng phải không thì đây nhớ nha khi chúng ta chạy xe đừng bao giờ nhìn nhìn đến đây nhìn đến đây các bạn sẽ đụng người phía trước ta thắng các bạn thắng không kịp nhớ ngón cái càng đẩy càng chậm càng đẩy càng chậm dần đẩy khi nào nó đứng ví dụ các bạn đẩy mà nó đứng nữa xin lỗi đẩy hết đi á là hết số của bạn còn các bạn móc móc mà nó càng lên càng nặng càng nhanh mà càng nó hết móc được nữa đó cũng như hết số hết số nhanh rồi đó rồi cứ như thế các bạn ngón cái và ngón trỏ các bạn cứ đẩy đẩy và bên đây móc bạn tìm làm sao cho cái phố số phù hợp thì cái tốc độ mà để các à, cái dòng tua để cho chúng ta đạp thường à, là tốt nhất á, là từ 60 đến 80 giờ một phút đây là không phải không nói đua nha các bạn rồi nhớ nha món cái đẩy càng đẩy là càng số càng chậm dần món trỏ càng móc là số nhanh móc là số nhanh mà càng móc thì số càng tăng dần tăng nhanh dần đúng không nhanh dần rồi tìm được số tốc độ thích hợp Đó, cái bài đây là hôm nay là chúng ta để cho những người mới chơi xe đạp thích hợp với các bạn rồi dòng đạp vừa sức lực của mình đó. khi mà sức lực của mình cái này quan trọng nha thí dụ như các bạn mới chạy mới biết chạy thì ra đường trường các bạn chạy 10 à, 10 tới 20 km các bạn thấy tốc độ 20 đi thí dụ đi, các bạn tốc độ nó vừa và các bạn đạp cái dòng tour đó thấy nó vừa chân với mình vừa chân với mình thì lúc đó các bạn mới chạy lúc đó là các bạn là có thể là người vừa đi vừa đây tôi nói cái mạnh của bạn nó không có yếu mà không vừa không rồi khi các bạn chạy thời gian tập luyện à, biết cách chạy đó tập luyện trong hai ba tháng thì đương nhiên các bạn sẽ sức khỏe đúng mà sức khỏe của bạn lên nên lúc đó các bạn sẽ là anh mạnh đây nè thì lúc đó các bạn đang đi cái dĩa hai dĩa 10 này nè. trước kia đó các bạn đi về từ cái tốc độ cái hết giờ các bạn thấy vừa bây giờ mạnh quá các bạn đã thấy là nó nhẹ các bạn có thể lên số 3 lên cấp số 3 và những clip này các bạn có thể tìm trong 10 clip này nè các bạn có thể đẩy đẩy đẩy và móc tìm cái số thích hợp tốc độ số 20 mà các bạn cảm thấy nó hơi nặng nặng chân hoặc vừa các bạn tại lúc đó các bạn mạnh rồi thì nó là khác nữa thành ra là dòng đạp vừa sức lực của mình tùy theo tốc độ nha các bạn và tùy theo sức khỏe của mọi người ha rồi không quá nặng và không quá nhẹ